Đầu tiên chúng ta sẽ làm ổ đẻ bằng dây ni lông. Chắc là các bạn vẫn còn nhớ là cái bông tua mà các em bé tiểu học hoặc là cấp 2 hay dùng để múa không? Thì mình sẽ dùng cái này để mà làm cho cá đẻ. Ngoài ra thì mình có thể dùng cái lục bình là do cái lục bình có rễ dài nhỏ và mềm. Khi mà cá trống dưới cá mái thì cá mái có thể cọ mình vào trong rễ cây và sẽ kích thích cho cá mái đẻ những khu vực của mình đó thì được mình có rất là nhiều nhưng mà mình không có sử dụng vì những lý do sau đây cái thứ nhất là do đất boulder à, là do cái rễ cây nó sẽ mục và rớt xuống cái thứ hai là dù à, vệ sinh sạch nhưng mà mình vẫn rất là ngại cái vi khuẩn bám trên cái thân cây lục bình khi mà mình lấy từ sông ao về thì sẽ làm hại cá như là cá con cái thứ ba đó là cây lục bình sẽ chiếm diện tích rất là nhiều nhưng mà ừ, khi mà mình ờ, mang lục bình về thì mình phải tắt những cái cái cây rì rì ra và chỉ để cây con thôi như vậy thì thì cái cây nó sẽ không có đứng được và nó sẽ không có nhúng hết cái rễ xuống mà có những trứng nó bị nhô lên mà không có nở được à, lý do thứ tư là do mình làm miếng đi lấy nên mình đã làm thật là nhiều ổ đẻ bằng ni lông sau một, à, một đợt nữa thì mình có thể rửa sạch lại để mà dùng sử dụng lại về cách làm thì mình nghĩ là các bạn đã quá rành rồi nhưng mà mình chỉ cần lưu ý một tí thôi là khi mà tước có các bạn đừng tước quá nhuyễn các bạn tước sao mà từng sợi nó có chiều ngang bằng hai hoặc ba cây tăm nhập lại như vậy để cho trứng cá có cái chỗ bám và nếu mà quá dày á, thì mà cọ vào thân cá nhiều thì sẽ làm cho tổn thương thân cá nên các bạn làm chú ý ở à, đây là cái ví dụ về cái bông tua mình đã làm cho cá của mình đẻ